Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Triệt cả nhà Nguyễn Đức Trung lộ diện kẻ chủ mưu Có thể nói người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sống chết vì chế độ có hai mục đích Mục đích thứ nhất là quyền lực và mục đích thứ hai là vì tiền và rất nhiều tiền Có thể nói vụ án Nguyễn Đức Trung là vụ án lớn thứ nhì sau vụ án ông Đinh La Thăng Cho tới nay Nguyễn Đức Trung đã ra tòa một lần và chắc chắn sẽ ra tòa thêm nhiều lần nữa Vụ án này không khác gì vụ án Đinh La Thăng là mấy. Mặc dù Nguyễn Đức Trung đã từng là anh hùng lực lượng vũ trang. Đối với Đinh La Thăng thì chính ông Nguyễn Phú Trọng ra tay triệt hạ. Còn đối với Nguyễn Đức Trung thì ai là người đã ra tay? Đó là một câu hỏi đang cần được giải mã. Vào ngày 14 tháng 8, trên các báo lớn của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam có đưa tin, lực lượng Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành kê biên nhiều nhà đất của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung như vậy là đối với ông Nguyễn Đức Trung thì quyền đã mất và tiền giờ cũng mất luôn. Ông ta mất tất cả. Việc triệt tới cùng với kẻ ngã ngựa Nguyễn Đức Trung cho thấy phía bên kia đang muốn đánh cho gia đình Nguyễn Đức Trung không còn mảnh giáp, không chỗ nương thần. Đây là hình ảnh Tô Lâm đang cho kê biên nhà 88 Trung Liệt của ông Nguyễn Đức Trung. Nơi thụ lý vụ án Nguyễn Đức Trung là Bộ Công an, trong khi đó nơi thụ lý vụ án Tất Thành Cang ở thành phố Hồ Chí Minh lại là công an thành phố. Cũng Tất Thành Cang và Nguyễn Đức Trung được xem như là hai nhân vật ngang vai, ngang vế. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án Tất Thành Cang được ông Nguyễn Phú Trọng không giao công an Hà Nội thụ lý vụ án Nguyễn Đức Trung. Đây là điều khác biệt rất lớn. Có thể nói rằng chính quyền thành phố Hà Nội là sân nhà của ông Nguyễn Phú Trọng, bởi trước đây ông Trọng từng là bí thư thành ủy thành phố này. Lẽ ra, ông Trọng có thể giao nhiệm vụ truy tố Nguyễn Đức Trung, nhưng tại sao ông ta lại không giao? Nguyễn Đức Trung là một chính trị gia đang lên, rất trẻ tuổi và có năng lực. Nếu không bị kết tội thì tại hội lần thứ 13, ông ta đã vào Bộ Chính trị và cạnh tranh chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm là điều hoàn toàn có thể. Ông Tô Lâm cũng đang có phút bắt cóc Trịnh Xuân Thành nên cũng rất khó khăn. Nguyễn Đức Trung bị loại ngay khi trước đại hội 13, làm người ta đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Đây là hình ảnh kê biên ba căn nhà được diễn ra như thế nào. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng lệnh kê biên tài sản đối với ba bất động sản của ông Nguyễn Đức Trung để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án gây thiệt hại cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã áp dụng lệnh kê biên tài sản với 3 bị can trong vụ án để đảm bảo thi hành phần dân sự. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 3 bị can bao gồm ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Arctic và Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc công ty MTV Thoát nước Hà Nội, cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản đối với ba nhà đất của ông Nguyễn Đức Trung bao gồm nhà đất có diện tích 102,7m2 tại 88 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Căn nhà ông Trung sử dụng thường xuyên cho đến khi bị bắt là căn hộ trung cư có diện tích 175m2 số 2B nhà R3 e 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và căn hộ trung cư có diện tích 175m2 tại Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Đồng thời cũng áp dụng lệch kê biên nhà đất diện tích hơn 139m2 của bị can Võ Tiến Hùng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và kê biên căn hộ trung cư diện tích hơn 114m2 của bị can Võ Trường Giang tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhà ở thành phố Hà Nội có trị giá kinh tế rất lớn, tuy nhiên Nguyễn Đức Trung lại có đến 3 căn nhà. Không biết ông Trung dùng những căn nhà đó cho ai ở. Với tiền lương của ông Trung thì bao nhiêu năm mới mua nổi một căn đây là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng thế, tài sản nổi như nhà cửa, ô tô và chi phí cho con du học gấp cả trăm lần tiền lương, thậm chí gấp cả ngàn lần. Khi nào các quan tham bị quẳng vào lò thì mới té ngửa ra những khối tài sản khổng lồ đó là có thể do tham nhũng hoặc làm ăn bất chính mà ra. Còn phần chìm chưa kể đến. Ông Tô Lâm giờ là kẻ trên ngựa còn Nguyễn Đức Trung là kẻ dưới ngựa, nên mọi xấu xa của Nguyễn Đức Trung đã bị phanh phui, còn tài sản của Tô Lâm thì xem như là hợp pháp. Người dân thường hay nói, quan nào cũng tham, quan trọng là ai bị lộ và ai không bị lộ mà thôi. Vợ và con ông Nguyễn Đức Trung cũng bị giáo tên. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định ông Nguyễn Đức Trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo công ty MTV Thoát nước Hà Nội là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mua chế phẩm Redoxy từ công ty Arctic là công ty gia đình của Nguyễn Đức Trung, do vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Chi Hoa bỏ tiền thành lập và con trai ông Trung là Nguyễn Đức Hạnh đứng tên. Chế phẩm Redoxy 3C có nguồn gốc từ Đức được sử dụng để xử lý ô nhiễm môi trường. Mặc dù nhà sản xuất chào bán cho Hà Nội với giá 8,5 euro trên một cân, Xong, ông Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo công ty MTV Thoát nước Hà Nội mua qua công ty Arctic từ 295.000 đồng cho đến 326.000 đồng một cân. Trong đó, từ năm 2016 cho đến năm 2019, công ty MT Thoát nước Hà Nội đã ký 15 hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy của công ty Arctic với tổng khối lượng là 489.080 kg, trị giá hơn 167 tỷ đồng. Thiệt hại của vụ án là số tiền chênh lệch giá giữa chào hàng chỉ có 8,5 euro một cân bán cho công ty Arctic và giá công ty MTV thoát nước Hà Nội mua của công ty Arctic từ 295.000 cho đến 326.000 đồng là số quá lớn. Qua đó giúp công ty Arctic hưởng lợi không chính đáng lên số tiền hơn 36 tỷ đồng. Đây cũng được coi là khoản thiệt hại nhà nước trong vụ án. Cơi biên này nhắm vào tài sản của Nguyễn Đức Trung và nhắm vào vợ của Nguyễn Đức Trung có thể nói cú đánh lần này của Tô Lâm là muốn triệt đường sống của vợ con ông Nguyễn Đức Trung. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tham ô hàng ngàn tỷ, trăm tỷ, không ít, nhưng việc kê biên hết những tài sản nổi là việc làm hiếm thấy. Đây là hình ảnh Nguyễn Đức Trung và vợ tại một điểm bỏ phiếu tại Hà Nội vào năm 2016. Những phiên tòa xử quan tham của chế độ này là những trò chơi chính trị Thắng thì lên chức và được nhiều bổng lộc, còn thua thì chấp nhận bị biêu với thân phận là tội phạm và bị triệt đường sống. Và dù kịch bản ve sầu thoát xác nhưng vẫn không thoát được ve sầu thoát xác là hình thức ngụy trang đánh lừa để bản thân ve sầu thoát xác bỏ đi cái xác còn lại cho kẻ thù giày xéo. Ông Nguyễn Đức Trung cũng rất dành về binh pháp tôn tử nên ông cũng dùng kế này ve sầu thoát xác. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Nguyễn Đức Trung là người đã bỏ 100% vốn điều lệ vào công ty Arctic. Sau đó bà Hoa làm giả hồ sơ để chuyển nhượng cổ phần sang tên hai người khác. Kịch bản ve sầu thoát xác trên đã do ông Trung chỉ đạo nhằm che giấu hành vi phạm tội. Đây là hình ảnh vợ ông Nguyễn Đức Trung chụp trung hình bên con trai. Kịch bản ve sầu thoát xác của ông Nguyễn Đức Trung Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Arctic, mà Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty MTV Thoát nước Hà Nội về tội danh nêu trên tiếp tục bị truy tố. Đến giữa tháng 5 năm 2016, lo ngại việc để Nguyễn Đức Hạnh đứng tên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bị can Trung, bà Hoa đã bàn bạc và chuyển nhượng lại 60% của phần phần vốn sang cho bị can Nguyễn Trường Giang, người có mối quan hệ thân thiết với gia đình bị can Trung và 40% còn lại do người quen ông Trung đứng tên. Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp của công ty Arctic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh. Như vậy là kế ve sầu thoát xác của Nguyễn Đức Trung đã bị Tô Lâm bắt bài. Khả năng là cả vợ và con ông Nguyễn Đức Trung cũng sẽ bị khởi tố. Nếu như thế thì cả nhà Nguyễn Đức Trung sẽ vào tù. Và đây là kết quả đấu đá trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi những đồng chí đã bị lộ